कचनि ताशि ॐ मना ॐ मनकानि cầu cho thế giới được hòa bình cầu cho nhân loại được an yên cầu cho nhà nhà được hạnh phúc cầu cho người người được ấm no 我那么个你阿拉你我起我拉你阿那我那么个起我那的阿拉你的我那个起我拉你的我。 Bài thánh thơ hôm nay Bài thứ 20 Có tựa đề Con đường Phật Pháp đường Phật Pháp từ trên ban xuống mở ra nay mai là đường Pháp mật tại sao lại gọi Pháp mật thiên đình bởi không ai hay không chùa không bạn phục không cả ban thờ chỉ có tâm thành với lòng nhất như đó là đạo pháp thiên đình bám xuống đạo pháp của trời cứu vớt nhân loại ngày mai khai mở thánh địa nam bang nam đàn con cháu về nơi quy tụ tổ đình pháp mật cũng sẽ kết thành một đóa hoa sen cho người ngưỡng mộ sư tổ chiểu phước có tên gọi là phật tổ nhiên đăng từ trên ban xuống cho người có phước được duyên quy hồi sau là chịu nghiêm nhị tổ nối dòng cho đời mặc pháp cứu vớt người ngay lóng hoa dự hội con thuyền bát nhã đến giờ cặp neo ai ơi tu hành mau mau kéo chế chuyến đò đã qua ngày mai thánh đức tổ đình phát mật tỏa ánh hào quang thế giới quy về làm nên lịch sử đó năm 29 khi gà gáy sáng năm dậu đón chào ngày mới vang may ngày của nhân loại từ đây bắt đầu thánh thơ hôm nay điểm